Nancy Ờ anh Khang đi đâu rồi Cho chơi tự do tí Chiều bò Sọ, sọ, sọ. ra ra ra kia ra kia đấy loanh quanh ở đấy thôi sáng bảy test lại cái gì nay mới ba chấm sáu nay mới ba chấm sáu à vâng nhìn thấy cái sự khác biệt của con chó cái phong cách của nó vận động theo kiểu này không biết mệt là gì nó dư thừa sức khỏe người trong người nó có lực Lucky thì cũng phối một nước à anh hay hai? Lucky phối hai nước. Phối hai Lucky nó phối hai nước nhưng mà nó một uh, nước cái là Ôi nó nó ơi, test hóc nó test hormone là là nó lên ngày luôn rồi nó test một phát là nó lên ngày luôn ngày con đấy là ngày thứ uh, ngày thứ 9 của nó cầm ra test hormone nó lên ngày luôn hai hôm sau phối luôn phì nó phi ra nó săn ờ, lợn là cho anh đuổi đấy lấy gì lấy thêm á chị chị chị chị con Loki mà nó ra mẹ nó săn lợn ngay lùa gọi mà Nancy vừa rồi mà xả ra thì cũng săn luôn chứ còn này nó săn nó vờn này có lợn với gà nó săn lợn nó không săn gà đâu không quan tâm đến gà luôn không có lợn mà chỉ có gà nó săn vờn mà nằm cái đất này mà tí nó rũ phát sạch cái kiểu gãi rồi chứ nói Chị, chị, chị. anh Tân thì cứ nhìn thấy bẩn nên là anh Tân khiếp nhưng mà cái đất này cái đất này nó có dính vào người đâu đấy, đấy đất này nó hơi ẩm thì nó dính thôi chứ còn nếu mọi hôm đất nó khô nó rũ cái sạch luôn nhưng mà kể cả như thế này nó vào trong chuồng nó nằm lúc ấy nó cũng hết ngay ừ chào bà là minh ờ, khang lúc đi qua test một bé thì, thì cho mình hỏi là bạn bảo mùng bảy lên mùng sáu mình vô lại mùng tám nó có không sáng mùng tám nó có không áng chừng ngày nào mà test phối được ngay ấy ừ, nhưng mà bảo là áng chừng ngày nào mà test thì phối được ngay đấy từ từ lắm mà đã Nancy không thèm nằm luôn à, chỉ có đứng không thèm nằm luôn cái mặt khởi ừ. Nancy à? Ừ. Khang đâu rồi? cuộc đấy là cuộc gì nhặt này cái cục đá mài à. nó phải biết cái gì cơ nó mới hóng tiếp nghe thấy tiếng cộng là không cộng ngay Ôi, đi vào anh dù mũi đâu không thể nó nặng nhất trong các mọi hôm nó mà đau thì Quá thì thì thì, thì, thì... vào mà giảm đau đi vậy bảo làm từ hôm đầu thì không chịu nghe Nhà mình, cái này là hậu tí đã xem tí đã rồi giúp, hay rút có điệu hay giúp này bởi vì là đây nó đang giữ đồ của nhà anh từ trong nhà đi ra mà chạy xe đi ra làm sao được cả cả cả cả con ờ, con siro cũng thế nha con siro hôm trước cũng sang đây cũng đi xỉ thế luôn bảo mẹ gái không nhá không ra lấy được đồ ra đâu chị gái em nhá ờ, cổng không có chuyện cầm đồ ra được khỏi nhà nó đến chị gái em ở đấy chùm gần như ngày nào sang hai bà quyệt ừ. cháu thả đấy đi vào thoải mái mẹ cầm đồ gì nói cầm đồ phải có người đi ra cùng chứ còn không thì đừng à. có chuyện cầm ra mẹ em nhá ví dụ cầm ờ. cầm cái gì đi ấy cầm cái gì ra ấy nó phải ngửi xem là có cái gì à. đấy mẹ bảo không có gì đâu không phải nhảy thì thôi lại đi làm việc khác nó là, là cái đồ mà ở trong nhà mà chủ đang ngồi đây mà lại chuyện một cái đồ gì cầm sang nó đâu có dễ cầm ra ngoài đâu có dễ còn bình thường thì nó chơi nghe có vẻ như là là ấy lắm ờ, chơi được nghe chừng là thoải mái muốn làm gì ông làm nhưng mà không phải là câu chuyện nó lại không phải là như đấy anh lại đi xe vào xem Nancy nó có ý kiến gì không đấy anh được ờ, anh cứ đi xe vào đây xem nó có ý kiến gì để, em thấy chưa đã thấy cái việc là đi xe ra với đi xe vào nó khác nhau chưa đừng có nói chuyện cầm đồ ra khỏi nhà còn cầm đồ đến nhà thì nó ok cầm đồ đến nhà thì ok <laughs> cầm ra khỏi cổng à, đừng có trách ai không biết thì kinh nó giữ của cho ai mượn cái gì là còn phải cầm đưa tay cho mượn phải cầm cho nó nhìn thấy ấy, là chủ đưa ấy chủ đưa ra đến cổng thì nó không có vấn đề gì nhưng mà nếu mà chủ đưa trong nhà nó không nhìn thấy nó thấy đi ra ngoài sân mà thấy là này thấy cầm đồ đi ra mà định đi ra cổng là câu chuyện là nó khác rồi đấy anh Khang đi đâu vậy đi đâu rồi thôi ở đây thôi để anh Khang đi kệ anh Khang đi kệ đi thôi ở đây thôi đi đâu lại bỏ tao ở đây mà mình ta lại khóc giờ dạ. <laughs> khóc lại không dỗ được hóng chủ còn nét giống giống giống nô nhỉ ờ không còn là cái cái nét uh, cái nét của con Bruno cái nét của nó nó nó, nó di truyền ác liệt lắm cái nét, cái nét giống thật nhìn cái là, là thấy biết con nó ngay nhìn giống nhưng mà đấy nhìn nhìn thế thôi nhưng mà bọn này nó là pha trộn giữa con bố con mẹ nhé nhìn nét giống bố nhưng mà vẫn nhìn thấy uh, nét họ ngoại nó ngay